Chào mừng ờ, quý bạn đến với kênh ờ, video của chúng tôi thì Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn uh, Máy tút lúa mini Thịnh Thành Mã CL68 để lắp động cơ dầu Thì uh, đây, đây là cái hộp động cơ dầu để chuẩn bị lắp ở đây Đấy, còn uh, đây là cái máy uh, Khung máy Đấy thì uh, tôi xin uh, giới thiệu với quý bạn qua cái máy một chút Thì máy uh, tút lúa mini CL68 đời mới đấy có sàng rung và quạt gió đây là cái bàn này để chúng ta bỏ lúa này đấy đây là cái bàn bỏ lúa ở đây <coughs> đấy đây là cái bàn bỏ lúa cái bàn bỏ lúa này thì dài 0,8 mét đấy chúng ta có thể bỏ bỏ lúa vừa vừa lên đây và đun vào đấy như kiểu cái máy sinh hoàn lớn đấy, ở đây nó có một cái thanh nữa còn đây là phần xung quanh máy thì cũng như nhiều video chúng tôi đã giới thiệu đằng trước đấy máy có hệ thống hoàng sàng rung 3 cấp như này đấy, sàng rung với sàng này thì à, làm rất là sạch trải qua nhiều thử nghiệm cũng như là uh, nghiên cứu thì chúng tôi mới cho ra cái sản phẩm như này làm rất là tốt này còn chỗ này là cái chỗ ra rơm này đấy chỗ này chỗ ra rơm nó có hướng lên trên như này có xéo xéo lên như này đấy đấy mặt sau của máy mặt sau của máy còn ở đây là cái phần bên chuyển động thì nó sẽ có quạt gió ở đây đây quạt gió nó sẽ quay ở đây đấy đây chỗ này là cái để chúng ta sang rung cái này quay thì sang rung nó sẽ nhảy vào nhảy ra như này đấy thì sẽ làm cái lúa nó sạch còn ở đây là cái buli to cái buli này thì nó sẽ kết nối với ờ, cái ờ, buồng đập bên trong đây buồng đập bên trong thì chúng ta chỉ cần mở hai cái khóa này vào bên trong thì có hai cái khóa này này chúng ta sẽ mở đây đấy đây bên trong thì có hệ thống các lăng đập này đấy à, sàng đấy đây là cái sàng à, còn ở đây là có hệ thống cái quạt gió ở đây quạt để quạt rơm ra nó nhanh hơn sạch hơn rơm không bị mắc trong máy đấy có hệ thống quạt và bên trên uh, nắp máy như này bên trên nắp máy như này thì nó sẽ có các rãnh đấy để hướng rơm ra đấy, các à, rãnh này cách nhau khoảng 10 cm ở đây thì à, để hướng rơm ra và ở đây thì nó có hệ thống các à, thanh chắn để chống rơm nó cuốn vào cái trục đấy, đấy thiết kế thì à, ưu điểm của máy là máy có thể tháo rời chi tiết các chi tiết như kiểu là cái sàng các thứ thì được bắt bằng ốc vít đây được bắt bằng ốc đây nên chúng ta có thể dễ dàng tháo rời đấy sử dụng trong quá trình lâu dài mà hỏng hóc thì chúng ta có thể là mở ra chúng ta có thể là thay thế đấy quay rất là êm ở đây Đấy, quay rất là êm còn ở bên này là cái hệ thống sàng của nó sàng sàng rời của nó có hệ thống sàng sàng to sàng thu trước này đấy mà hệ thống sàng nhỏ đấy. còn chỗ này là chỗ ra thóc ở, trên đằng sàng này thì có các uh, như này để đảm bảo cho các hạt lúa chắc nó sẽ không bị thổi ra đây ở chỗ này chỉ đảm bảo thổi to các ấy ra thôi đấy cái sàng của nó có hệ thống các bi như này đấy, vòng bi để nó xịt đi xịt lại đảo đi đảo lại sau đây ờ, chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn quý bạn lắp máy thì ờ, với vị quý bạn mua về thì này nó sẽ có gồm có hai kiện như này đây chúng tôi đã bọc vàng sẵn cho khách hàng này à, ví dụ như kiện này là kiện kiện không máy này đấy còn một cái thùng không nữa cái thùng này là chúng ta sẽ để bỏ động cơ thì động cơ chúng ta có thể tùy chọn là động cơ xăng hoặc là động cơ dầu đấy thì như ở đây thì sẽ là động cơ dầu đây đây là động cơ dầu 170 170F thì ờ, động cơ này thì có công suất là 2,5 kW ba ngựa rưỡi đây đấy động cơ này có công suất là đây chúng ta nhìn thông số đây này là có 2,5 ờ, kW này và vòng tua là 3.000 vòng một phút tương đương với công suất là 4 ngựa hơn 3 ngựa rưỡi đây là 4 ngựa đấy động cơ dầu khá là đẹp đấy thì ờ, khi mua động cơ dầu này thì chúng ta sẽ có bu ly lắp sẵn như này cho quý bà con luôn có bu ly lắp sẵn đấy bu ly bản A hai cái dây dây dẫn này đấy cống xả này đấy có sẵn luôn cho chúng ta <clears throat> đây thì ờ, đây chúng ta sẽ tiến hành lắp thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành là, ờ, là cái chân đế đấy bắt theo ốc vào chân máy thì à, với thiết kế kế mới thì à, cái phần à, để lắp động cơ của chúng ta sẽ thiết kế nằm ở bên dưới bên dưới đất như này thì chúng ta đảm bảo là trong lúc máy quay sử dụng ấy máy quay với tốc độ cao thì hạn chế cái tối đa rung lắc của cái máy tốt lúa chúng ta đấy đảm bảo cho máy không bị xê xịch không bị nhảy nhảy cóc lên trong lúc quá trình chúng ta sử dụng đấy bắt ra động cơ thì cũng rất là dễ thôi nó có hệ thống các ốc các lỗ sẵn rồi thì chúng ta chỉ cần bỏ ốc vào chúng ta vặn vào thôi Đấy, chúng ta có thể nhìn từ xa cái máy đây máy thì chiều dài tổng thể của máy thì à, máy dài à, 1 mét đấy cao nó 1 mét và bề rộng ngang là 75 phân đấy, thì bề ngang nếu mà bề ngang chúng ta để bỏ cái tấm này ra thì nó sẽ cũng khoảng một mét luôn nhưng mà chúng ta chúng ta sử dụng chúng ta sẽ gập vào đây sau đấy chúng ta sẽ tiến hành bỏ ốc vào trước đi chắc dễ hơn chúng ta tiến hành à, bỏ động cơ vào này đấy, thì động cơ này chúng ta có thể bỏ động cơ xăng hoặc động cơ dầu và cái động cơ này thì à, chúng tôi đã thiết kế là cái khung này thì nó sẽ vừa hầu hết với tất cả các loại động cơ của chúng ta đấy, động cơ xăng hoặc động cơ dầu chúng ta cần bỏ ốc vào và chúng ta siết chặt vào thôi thì ờ, theo máy thì còn có hai cái dây cu loa như này đây máy hệ thống truyền động dây cu loa một dây là A72 này đấy dây này dây A72 còn ờ, một bản nữa là A54 đấy có hai dây như này đấy một hai dây đấy, lắp cũng rất là dễ rất là nhanh thì ờ, với cái động cơ xăng hoặc động cơ dầu với khi chúng ta mua về thì nó là động cơ mới chưa xăng chưa nhớt đấy và chưa dầu thì lúc chúng ta mua về chúng ta phải để ý đổ nhớt cho động cơ đấy còn nếu mà động cơ dầu thì chúng ta đổ nhiên liệu là dầu vào hoặc động cơ xăng thì chúng ta sẽ đổ xăng vào để chúng ta sử dụng thì ờ, cái động cơ này thì cũng sử dụng như ờ, xe máy chúng ta bình thường thôi à, thay nhớt định kỳ đấy à, kiểm tra xăng à, dầu mà nhớt nó đặc rồi thì chúng ta sẽ mở ra để chúng ta thay à, tiếp theo đây là chúng ta sẽ tiến hành lắp cái dây cu loa này thì nó sẽ có hai dây cu loa một dây cu loa nhỏ dây A54 thì sẽ kết nối ở chỗ cái là guồng guồng đập và cái ờ, quạt ờ, và và cái sàng rung đấy guồng đập và cái sàng rung là dây sử dụng dây A54 còn ờ, một dây A72 thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối vào cũng vào guồng đập vào phần quạt gió và vào, vào phần motor và phần động cơ đấy thì ờ, cái phần động cơ thì nó sẽ có hai cái rãnh thì chúng ta để ý cái rãnh nào để ờ, cân chỉnh cho cái dây cu loa nó thẳng thì chúng ta sẽ sử, sử dụng cái rãnh đấy sau đấy ờ, chúng ta tiến hành ờ, căn chỉnh cái phần động cơ sao cho cái dây này nó thẳng Đấy như thế là cơ bản là chúng ta đã lắp xong cái phần ờ, động cơ cho máy tốt lúa thì à, với cái máy à, tốt lúa mini này thì chúng ta một giờ chúng ta có thể à, tốt được là khoảng 3 đến 4 xào lúa nó cũng làm rất là nhanh cái phần lúa ra thóc ra rất là sạch và đảm bảo rơm ra sạch thóc là 100 phần trăm Ờ, thì ngày xưa thì chúng ta sẽ có một cái mẫu tuốt lúa mà nó dùng cái ống hút lên thì cái nhược điểm của cái ống hút đấy là à, lúc chúng ta tuốt lúa ướt thì nó sẽ mắc vào cái cánh quạt nó không hút lên được thì nó sẽ dễ om ra loa đấy còn cái với cái máy uh, sàng rung này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 để tư vấn mà để bảo giá tốt nhất về sản phẩm à, đây là các ờ, máy chúng tôi đã lắp sẵn này Đấy, giờ đang vào mùa vụ nên là cái nhu cầu sử dụng của bà con rất là nhiều và cái máy này cũng làm chất lượng rất là tốt đấy thì uh, bà con người này giới thiệu người kia thì uh, đấy cho nên uh, sản phẩm đi rất là nhanh làm rất là nhiều đấy thì uh, cảm ơn uh, quý bạn đã theo dõi video uh, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi uh, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn